Ngày hôm qua thì mình chia sẻ cho em là cái đề đầu 4, bộ đề 04 và cặp lô khung 3 ngày là 2332 thì chúng ta ngày đầu tiên thì chúng ta cũng chiến thắng được cái đầu 4 anh em nhé. Và lô khung của chúng ta thì cũng ăn được ngày đầu tiên luôn là còn 23 này. Đề thì chúng ta ăn được cái đầu 4. Thì cái dàn đề 8 số này của chúng ta cái bộ đề 04 này của chúng ta thì không có con 46. Nhưng mà mình ờ, đi phân tích cho em chia sẻ cho em thì bảo em vào cái bộ đề 04 và cái đầu 4 này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 thì anh em nào nuôi tiếp được cái bộ đề 04 này thì anh em nuôi không thì chúng ta bỏ đi ngày hôm nay thì mình sẽ bắt cho em là một cái dàn đề 8 số mới và cái đề chạm anh em nhé thì anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em kết bạn với số Zalo 0566517326 để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé. Thì ở trên Zalo thì mình sẽ thu phí trước 500k theo mãi mãi. Anh em nào thiện chí thì chúng ta kết bạn vào giao lưu trực tiếp với lại mọi người trên nhóm anh em nhé 0566517326 ok thì em cũng để ý luôn ở đây cho mình trong buổi uh, sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em cái đường cầu đà lôi tuần của ngày thứ tư thứ tư này 31 tháng 8 ở giải nhất của chúng ta kết hợp với giải 5 chúng ta có đề lôi tuần chạm 3 này ghép lần lượt thì chúng ta có 343 này 353 383 và 3388 ở đây thì chúng ta có hai con 8 thì chúng ta có 8 bóng 3 thì 3388 thì chúng ta thêm cặp 3388 này thì mình sẽ đi test cho anh em này thứ tư ngày 31 tháng 8 anh em nhé Ngày đầu tiên đề về 88 thì chúng ta đã ăn được con đề 88 này. Trong cái đề chạm 3 này của bộ của cái 33 và 88 đi cặp cùng con 33 88 anh em nhé. Tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần. Ngày thứ hai đề về 38 thì chúng ta ăn chạm 3 này và ăn thẳng con 38 này trong cái đường cầu đề chạm 3 lùi tuần 53 nữa này 3 ngày liên tục <clears throat> phiên xong thì chúng ta lại đợi đến ờ, thứ tư hàng tuần anh em nhé thứ tư ngày mùng 7 tháng 9 của chúng ta thì có đề chạm 4 đề chạm 4 của chúng ta ghép lần lượt là 414 này 434 484 ở đây thì chúng ta có hai con 3 3 bóng 8 thì chúng ta có 8 ở đây rồi thì chúng ta chỉ còn có 6 số thôi để chúng ta nuôi tuần thứ tư ngày mùng 7 tháng 9 này ngày đầu tiên đề về 43 thì chúng ta ăn được cái chạm 4 này và ăn thẳng con đề 43 trong cái dàn 6 số tiếp tục khiên xong rồi lại đợi thứ tư hàng tuần thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật thứ hai này đề về 48 này thì chúng ta ăn chạm 4 và ăn còn 48 tiếp nếu về cái đường cầu chạm này của chúng ta thì một tuần ăn ít nhất là cũng phải hai lần anh em nhé thứ tư ngày 14 tháng 9 của chúng ta thì có đề chạm 1 đề chạm 1 này chạm 1 của chúng ta thì có 1166 101 131 và 121 8 số để chúng ta lui tuần thứ tư ngày 14 tháng 9 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 15 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm một này thôi tiếp tục khuyên xong thì đợi lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba này đề về 21 thì chúng ta ăn được con đề 21 này và ăn tiếp chạm 1 này anh em nhé thứ tư thứ tư ngày 21 tháng 9 của chúng ta thì lại có đề chạm 6 này đề chạm 6 ghép lần lượt thì chúng ta có 626 này 636 646 và 676 8 số ở đây chúng ta có hai con 7 7 bóng 2 thì chúng ta có 626 anh em nhé để nuôi tuần thứ tư ngày 21 tháng 9 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai để về 36 thì chúng ta ăn được cái chạm 6 này và ăn thẳng con đề 36 trong cái dàn 8 số tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi đến thứ tư hàng tuần cho mình chủ nhật này thứ hai này thứ ba thứ tư của chúng ta đề về 46 thì chúng ta ăn được con đề 46 và ăn chạm 6 tiếp anh em nhé đó thì cái đường cầu này thì mình bảo anh em rồi chúng ta có thể là đánh đầu hoặc đánh chạm thì cái chạm của chúng ta thì bao gồm cả đầu luôn thì mình sẽ bắt cho anh em là cái chạm đó tuần này của chúng ta thì có cái chạm 9 anh em nhé 9 của chúng ta thì có 919 này 939 969 và 99 đi cặp cùng con 44 Đường cầu này của chúng ta thì chỉ có 8 số thôi. Anh em trùng cầu kết cầu chúng ta vào tiền, không trùng cầu kết cầu thì chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo anh em nhé. Chạm 9. nó Đường cầu này thì mình cũng có chia sẻ cho anh em rồi. Thì anh em cũng thể có lôi xuống test cho mình khoảng tầm 6 tuần anh em nhé, 6 tuần. Rồi ok, đây là cái đường cầu đài lôi tuần và lô khung 3 ngày thì anh em để ý luôn đây cho mình. Đường cầu lô khung 3 ngày của chúng ta. thứ tư ngày 31 tháng 8 này chúng ta có lô khung 3 ngày chơi thứ 5 thứ 6 thứ 7 anh em nhé ngày cặp lô 373 thì mình sẽ đi test cho anh em thứ tư này 31 tháng 8 này ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 37 anh em nhé 37 của chúng ta về dạy 7 này thì chúng ta ăn nô cung ngày đầu tiên này tiếp tục kiên xong thì lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ ba này Thứ tư ngày mùng 7 tháng 9 của chúng ta thì có cặp 565. Để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy Ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta ăn được con 65 này anh em nhé 65 về dãy 6 này đó tiếp tục khuyên xong thì lại đợi thứ tư hàng tuần chủ nhật thứ hai này thứ ba thứ tư ngày 14 tháng 9 thì chúng ta có cặp lô 343 để chúng ta nuôi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu chúng ta không ăn này ngày thứ hai sang ngày thứ ba thì chúng ta ăn được con 34 anh em nhé sang ngày thứ ba thì chúng ta ăn được con 34 khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần cho mình chủ nhật này thứ hai này thứ ba này thứ tư ngày 21 tháng 9 này thì chúng ta có cặp lô 454 thì những cái đường cầu này đa phần mình test là nó ăn ngày thứ hai trở lên anh em nhé ăn ngày thứ hai thứ trở lên đến ngày thứ ba thì anh em cũng có thể cân đối cho mình ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba thì chúng ta ăn được con 54 này 54 này thằng đặc biệt luôn phải không ạ thì tiếp tục cái tuần tới của chúng ta nhật thứ hai thứ ba thứ tư này thứ tư tuần này của chúng ta thì có cặp lô 7887 anh em nhé khung 3 ngày cho mình thứ năm thứ sáu thứ bảy anh em nào trùng cầu cái cầu thì chúng ta vào tiền không thì thôi về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì ăn rất chi là thông nên là anh em có thể là vào tiền được anh em nhé lô khung này 3 ngày đó thấy ở cái bảng chốt thì nó sẽ rõ ràng hơn thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta đề lui tuần thứ tư và lô khung 3 ngày đề chạm 9 đủ của chúng ta là 19 số anh em nhé thì cái đường cầu này của chúng ta thì chỉ có là 8 số thôi đề lui tuần 8 à, số và lô khung 3 ngày là 7887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 thì trên Zalo thì mình cũng nhắc luôn cho anh em là không phải là ngày nào chúng ta ăn được anh em nào thiện chí thì chúng ta kết bạn không thì chúng ta tham khảo trên kênh hoặc đi kênh khác đó bởi vì những con số thì chia sẻ cho anh em thì chả có gì là chắc chắn 100% cả đó thì cái tỷ lệ ăn nó cao thôi thì anh em nào thiện chí thì chúng ta kết bạn để vào làm việc trực tiếp với mình còn không thì thôi anh em nhé đỡ làm mất cái thời gian của nhau